Bác gấu có vẻ xem thường mấy người bắn tử chiến thế nhở Nghe đồn là mấy thằng em của anh kỹ năng cũng rất là cao Vậy cho em xin nhẹ cái kèo 44 Bao nhiêu con gà chiến vào hết đây Ý anh em sao nhở Sẵn sàng Bác gấu có vẻ xem thường mấy người bắn tử chiến thế nhở Nghe đồn là mấy thằng em của anh kỹ năng cũng rất là cao Vậy cho em xin nhẹ cái kèo 44 Bao nhiêu con gà chiến vào hết đây Ý anh em sao nhở Sẵn sàng nó nhỏ nhỏ thôi để mấy cháu nó tưởng content của mấy thằng bán ren bán hát mà có kèo không gà của bác nó không gáy mà ăn thóc chứ không phải ăn chay Bác Cấu đã nhận kèo rồi thì kèo lần này sẽ chia ra làm hai đội hình Một đội hình BC và một đội hình Mobile Ở chỗ em thì không nuôi gà chỉ có hổ chiến thôi Thích kèo gì?